Và đặc biệt em có một cái tin rất là mới đối với quý anh chị đang quan tâm đó là tới dòng xe Outlander này. Đó là bên em đang có sẵn cái dòng một chiếc xe duy nhất Outlander 2.4 màu đen. Nếu quý chị thích cái phiên bản hai cầu thì uh, hãy liên lạc với em tuyển theo số điện thoại là 0936 929 444 để em sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết liên quan đến cái dòng xe Outlander 2.4 hai cầu này quý chị nhé. Thì uh, Sealander này thì uh, hiện tại tháng 12 thì đang được hỗ trợ là 50% thuế trước bạ của nhà nước. Kèm theo đó là 50% thuế trước bạ của nhà máy. Do vậy, giá lăn bánh của nó sẽ cực kỳ tốt quý anh Ví dụ như chiếc xe Outlander đằng sau đây là chiếc xe Outlander phiên bản 2.0 cao cấp nhất của dòng Outlander. Thì uh, phiên bản này thì giá lăn bánh của nó nếu mà theo giá niêm biết thì giá lăn bánh nó tại Hà Nội là 1 tỷ 083 triệu. Tới thời điểm hiện tại thì giá lăn bánh của nó bây giờ chỉ còn 958 triệu thôi quý anh chị ạ. À, nếu quý anh chị ở tỉnh thì giá lăn bánh của nó thì à, chỉ còn 928 triệu là lăn bánh tại tỉnh. À. Còn đối với bản Outlander bản tiêu chuẩn thì uh, hiện tại giá của nó là lăn bánh chỉ còn là 820 triệu là lăn bánh tại tỉnh. À. Đó là đang được áp dụng là em đã trừ 5% thuế trước bạ của nhà nước và nhà máy rồi. Kèm theo đó là chiết khấu từ đại lý bên em. Thì chương trình khuyến mại của chiếc xe Outlander 2021 này thì hiện tại bên em đang tặng ờ, anh chị là dán phim cách nhiệt 3M và trải sàn da, ờ, trải sàn da công nghiệp đấy nhá và bọc vô lăng nữa. Nếu quý anh chị mua xe Outlander trả góp thì ờ, bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị thủ tục vay cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Thời gian vay là tối đa là 8 năm. Thì thủ tục quý anh chị chỉ cần là chứng minh thư nhân dân này, sổ khẩu này, giấy đăng ký kết hôn hoặc quý anh chị đang độc thân thì cần có giấy chứng nhận độc thân nữa là được. Thì ờ, với chiếc xe Outlander này, bản cao cấp này thì số tiền tối thiểu mà quý anh chị ờ, mua xe trả góp ấy thì phải cần 220 triệu là quý anh chị có thể sở hữu được chiếc xe này. Thì em tạm tính cho quý anh chị vay trong vòng 8 năm thì số tiền trả góp hàng tháng của quý anh chị là rơi tầm khoảng 11,5 triệu đồng một tháng đầu tiên. Ờ, lãi suất sẽ tính theo dư nợ giảm dần, do vậy là các tháng tiếp theo nó sẽ giảm dần giảm dần. Nó sẽ nhỏ hơn cái con số là 11 triệu 500 quý anh chị nhé. Đó. Vâng. Cái số tiền mà 220 triệu lăn bánh này thì là đã bao gồm tất cả các cái chi phí đăng ký đăng kiểm và 20% tiền đối ứng rồi. Còn đối với quý anh chị mua xe với cái bản tiêu chuẩn thì ờ, quý anh chị chỉ cần 200 triệu là sở hữu chiếc xe. Và nếu quý anh chị vay trong 8 năm thì số tiền ờ, tháng đầu tiên quý anh chị phải trả là 10 triệu 100 nghìn đồng. Đấy là số tiền ờ, tháng đầu tiên và các tháng tiếp theo nó cũng tính theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé. Em cũng giới thiệu qua một chút về cái dòng xe Outlander 2.0 phiên bản cao cấp trước mặt em đây. Thì Outlander thì nó sẽ có 5 màu để quý anh chị lựa chọn, đó là màu đỏ như anh chị đang thấy đây, màu trắng, màu đen, màu xám xanh và màu nâu cà phê nữa để quý anh chị lựa chọn. Có 5 màu. Tất cả các phiên bản đều có 5 màu hết. Thì ờ, với bản cao cấp này thì uh, quý anh chị thấy là cái thiết kế ngoại thất của nó thay đổi theo ngôn ngữ ở Dynamic Seal thì uh, nổi bật nổi bật bởi uh, chữ X được mạ chrome trong chiếc xe rất là cứng cáp kết hợp với lại mặt ca lăng và cái uh, cản trước đây để thiết kế mới trong chiếc xe rất đẹp và trẻ trung uh, so với lại phiên bản trước đó thì nó sẽ có nhiều sự khác biệt ạ đặc biệt là um, hệ thống chiếu sáng thì toàn bộ đèn của phiên bản cao cấp này đều là sử dụng là đèn led hết quý anh chị nhé về phía đằng trước đây thì cũng được trang bị là cam 360 ở đằng trước xe đối với bản cao cấp này. Còn bản tiêu chuẩn nó sẽ không có đâu ạ. Thì ờ, em cũng giới thiệu qua ờ, về với phần ờ, hông xe để quý chị cũng thấy được. Chiếc xe Outlander thì nhìn từ phần hông xe quý chị thấy đây, nó dập nổi đường gân này, trông rất là cứng cáp đúng không ạ? Thì chiếc xe này được trang bị ở la răng 18 inch. Có khoảng khoảng sáng cầm xe là 190 mm cũng rất là cao so với ờ, các xe cùng phân khúc Đấy, nó giảm cái hạn chế về va quẹt ờ, với lại ờ, mặt đường xấu của ghề và chiếc xe Outlander này thì trên gương chiếu hậu đây được tích hợp là đèn xi nhan bao rẽ này chỉnh gương điện này tự động cụp gương này và đặc biệt là trên cái gương này sẽ tích hợp là có một cái đèn vàng ở trên gương đấy ạ đây bạn quay giúp mình ở đây trên gương đây đèn vàng đây thì nó sẽ cảnh giúp ờ, quý anh chị là cảnh báo ờ, phương tiện cắt ngang này cảnh báo điểm mù khi mà quý anh chị xi nhan hoặc là có xe vượt đấy ạ đó thì ờ, đời 2021 thì quý anh chị thấy đây thì cái phần kính kính các cánh cửa này thì trước là sáng sau là tối trông rất là sang trọng và nó mang tính riêng tư và đẹp thay đổi so với trước trước chỉ toàn bộ là kính Ờ, trong suốt bây giờ thì à, hai kính đằng sau nó là tối màu Đấy, trông rất là sang trọng đúng không ạ à, xe Outlander thì em cũng lưu ý với quý anh chị là xe này nó là trang bị ở động cơ máy xăng 2.0 dung tích là 2.0 quý anh chị nhé chứ không có Outlander trang bị động cơ máy dầu đâu ạ nhiều anh chị hỏi em là Outlander có máy dầu không thì nó sẽ không có đâu ạ nó chỉ có máy xăng thôi và được lắp ráp tại Việt Nam theo hình thức nhập khẩu CKD toàn bộ um, phanh trước và sau đều là trang bị là phanh đĩa rồi quý anh chị nhé đó đến phần đuôi xe thì quý anh chị thấy là đối với bản cao cấp này thì sẽ là đuôi xe thì là có là trang bị ờ, bốn cảm biến này hỗ trợ là um, quý chị lùi xe và cảnh báo ờ, điểm mù cảnh báo phương tiện cắt ngang Đấy. thì nó sẽ tích hợp kết hợp với cái gương kia để cảnh báo giúp quý anh chị uh, dễ dàng quan sát và chủ động hơn khi mà mình lùi xe qua các phương tiện nó vượt trước vừa vượt lên trước xe của chị cốp chỉnh điện thì ờ, có 3 cách để mở từ ờ, một là chìa khóa ờ, trên xe hai là mở trực tiếp cốp này thì nút mở đây và ba là anh chị mở cái phần nút bấm ở ngay dưới vô năng thì một lát nữa em sẽ chỉ cho khuyên chị thì, xe này em cũng ý là nhiều anh chị nhận xe về thì cũng hỏi em là tại sao có một bên màu trắng bên này còn bên kia là lại không có thì đây là cái đèn à, đèn lùi thì khi mà quý anh chị lùi xe thì ờ, bên ờ, bên lái thì mình sẽ chủ động được về về việc là nhìn quan sát và phía bên phụ này thì mình khó quan sát thì cái chủ yếu là đèn lùi để phục vụ cho mình cái việc dễ quan sát ờ, dễ dàng quan sát khi lùi xe đó thì cái bên bên lái sẽ không được trang bị thì nó tiêu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất rồi Đấy, thì anh, em cũng giải mã đáp thắc mắc luôn cho quý chị khi mà uh, uh, tại sao nó có một cái đèn màu trắng ở bên đây à. thì um, đến phần uh, em mời anh chị vào bên uh, trong xe thì uh, nội thất bên trong xe Outlander thì nó là màu đen à, trần xe là màu vàng kem thì nó chứ không phải là toàn bộ màu đen hết thì giúp chiếc xe nó sẽ sáng và đỡ bị tối à, ghế bọc da cao cấp đây là phần à, hàng ghế thứ hai thì và cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai chiếc xe Outlander là cái dòng xe 5 cộng 2 do vậy là ờ, cái cửa gió hàng ghế thứ ba sẽ không có đâu quý chị nhé và nó sẽ hơi chật một chút so với lại uh, cái dòng xe 7 chỗ nguyên bản nhưng nó sẽ là hơn tất cả các, phân, các xe của phân khúc như là Tucson hoặc là CX5 Đấy. thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe Outlander này cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thì quý anh chị có thể nhìn thấy đây thì à, nếu mà đường trường thì quý anh chị chỉ có tiêu tốn là 5,8 lít thôi ạ còn với lại à, đường hỗn hợp là 7,25 lít và đường uh, trong đô thị là 9,75 lít cái à, mức tiêu hao nhiên liệu này không phải là nhà sản xuất đưa ra mà đây là được kiểm định bởi cục đăng kiểm đưa ra quý anh chị nhé vâng, đến phần nội thất bên trong xe thì uh, quý anh chị thấy tất cả các kính bây giờ đều là chỉnh tự động tự động uh, uh, lên xuống kính nên là một chạm Đấy. một chạm nữa với phiên bản cao cấp thì Outlander được trang bị là ghế chỉnh điện 10 hướng quý anh chị nhé đây đây là các nút ờ, ghế chỉnh điện lên xuống này ở trước sau này ngã này và đây đặc biệt thêm cái phần này là uh, tựa lưng tựa lưng nó phồng lên chỗ đoạn này này đấy. đấy. thay vì mình uh, kê một cái gối thì với chiếc Outlander này thì sẽ không cần phải như vậy nữa còn à, trên vô năng thì này vô năng bọc da này có lẫy số thể thao trên vô năng đây cái lẫy số thể thao này sẽ giao khi mà quý anh chị dùng lẫy số này thì sẽ số nó sẽ từ số 1 đến số 6 thì à, khi mà mình đi đường đèo ấy, thì mình có thể sử dụng lẫy số thể thao này trên vô năng thì tích hợp là chế độ dành tay tai nghe và chân ga tự động đó và đặc biệt là em cũng giới thiệu với quý anh chị à, một cái điểm nhấn của cái dòng xe Outlander đời 2021 đó là phanh tay điện tử và auto hold Đấy. Thì phanh tay điện tử thì rất tiện và nó sẽ giúp cho cái khoang ngồi này nó rộng rãi mà nó không bị vướng trông nó hiện đại đúng không ạ so với các phiên bản mà trang bị phanh tay cơ cần số bọc da và lấy số dích rắc thì nó giúp cho mình đỡ bị quên số khi mà mình vào số đấy ạ có DL là để mình neo đèo đổ đèo đấy điều hòa thì điều hòa um, tự động chỉnh tự động hai bên nhé thì ờ, hai bên sẽ là độc lập đấy hai bên độc lập thì tùy theo mình ờ, chỉnh ờ, nhiệt độ bên lái hay bên phụ đều là có thể là là là tùy tùy màn hình 7,5 inch thì có tích hợp Apple Car vào Noise Auto đây cái màn hình giải trí đấy màn hình giải trí nguyên bản của xe Outlander thì nó sẽ như thế này còn nhiều anh chị nhìn thấy cái xe lái thử bên em nó có cái màn hình to ra thì đấy là cái màn hình độ thêm nó có tích hợp mà uh, uh, kết nối internet đó là màn hình Android thì nếu mà quý chị lắp ờ, thêm thì bên em cũng cung cấp hỗ trợ quý anh chị lắp thêm cái màn hình đấy thì cụ thể như thế nào thì em mời quý anh chị đến showroom và em sẽ tư vấn cụ thể các loại màn hình đấy cho quý anh chị em cũng ờ, giới thiệu sơ qua một chút như vậy về cái phần ờ, chiếc xe Outlander để quý anh chị uh, nắm được em quay lại một chút về cái dòng nội thất của dòng xe Outlander bên bản cao cấp này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 Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo